Hi, xin chào các bạn nha Bây giờ mình đang đứng ở đầu đường dân chủ nè Bây giờ mình sẽ rẽ vào, rẽ vào đường dân chủ Qua lại dòng sen Chỗ này là cái khu uh, à, gần cái chung cư gì Chung cư gì mới mới xây trên đường Đặng Binh quên mất Ở bên cạnh đó, bạn thấy chung cư phía đây không Ở bên cạnh đó là những cái tòa nhà viết ba lầu, hai lầu đó cách đó công viên của chung cư nè cái chỗ này thì mới xây ờ, cách đây vài tháng à chưa lâu trường tiểu học lương thế vinh cái đường này là, là mấy đường thống nhất là hai đường tấm lập nha các bạn nhiều đồ ăn chứ còn mấy đường kia thì nó nhiều quán nhậu cà phê còn đây là đồ ăn à, bình dân món đồ đủ thứ trà sữa đường này nhiều lắm các bạn karaoke có luôn nha karaoke ấn tượng rồi tiệm này là gì đây karaoke luôn hả Star Food karaoke trọng mắm tôm mấy quán ăn lại đường nữa thở nữa nè Một xưa hôm nay có nhiều camera với ta bây giờ quay là mới để ý á đây là trường học mà đây là gì ta đây là tập đoàn luật b chăm sóc da đủ thứ hết à có bông bông nữa các bạn mấy bông này mà đi ờ, chân ở nhà nhỏ nhỏ xinh xinh á chủ yếu mấy cái cây nhỏ nhỏ thôi con bò đang nổi tiếng này ra là sẽ có bông nước bên cạnh luôn bảo bảo barbershop tiệm hút táp barbershop đó trà sữa này có nhiều không tôi cô này con cha này à, tôi cha này royanti này xe ti này sushi anh lẩu này rất là nhiều luôn ngân hàng techcombank đó như vậy là đã hết trường dân chủ rồi nha các bạn mình xin kết thúc video đây nha